xà bá luôn cái này sáng này làm buổi sáng ngon đó mà chào quý anh chị và con cô bác đã quay trở lại với kênh đen lúa miền Tây ha. Thì hiện tại mình đang có mặt phía sau cánh đồng ruộng à, nhà mình các bạn. Thì à, bây giờ cũng khoảng 7 à, tám giờ tối các bạn. Thì nãy giờ mình đi vòng vòng á, mình bắt được số nhái mình đi cắm câu các bạn. Do ở nước á, ở đây vào mùa nước như các bạn thì nước mới vừa cắt lúa xong nè. Rồi thả nước vô. Đó, các bạn thấy nước ngập ruộng nè ha thì à, ở đây là thuộc cái à, diện trong đê các bạn nhưng mà xả nước nhiều nè mình thấy có cá nè chỉ có mưa chắc cá lên nhiều các bạn thì hôm nay mình đi bắt ngái mình có mấy cái hàng câu mình mới đem ra mình bắt ngái xong ở đây được ừ, mới được khoảng mười mấy con ngái các bạn thôi với à, mình sẽ lấy mấy càng câu cũ mình á mình ra mình cắm thử coi có không không có thì sáng mình đi quay cho bạn xem ha đó nước ngập quá trời luôn các bạn ngày mình sẽ đi cắm theo cái mấy đường mương các bạn không biết có cá lóc lên không hay mình thấy có, có cá lóc tát nha các bạn ừ. mời các bạn theo dõi video mình nha hôm nay mình sẽ cắm ngoài ruộng nha các bạn đó mình sẽ ờ, cắm ờ, dài theo cái ờ, cái lít bít này các bạn đó. hy vọng là sáng ngày kiếm con hay con cá lóc thôi các bạn để sáng ăn cho bé khang nó ăn này mình sẽ cắm chỗ này nha các bạn chỗ này trống trải này có con ngái mình sẵn bắt luôn xem các bạn học cần ha cần đầu tiên nha bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi tiến hành đi cắm cắm xong rồi sáng ngày mình đi thăm các bạn giờ thì cũng khoảng 7 tháng giờ tối rồi nên mình cắm xong chắc có khi khi nó mới ăn á thì cần câu mình chắc khoảng cũng chừng chục cần à nó, nó có con chuột à nó, thấy con chuột không nó dạng ghê cho các bạn cái đường ờ, ruộng này là ruộng bưng những bạn nên cá nó nhiều lắm mình sẽ canh mình cấm theo cái đường này cái này mình cắm đây một cần thôi hy vọng sáng mai kiếm ờ, vài con cá lóc các bạn ạ mấy cần câu này mua rồi mình cấm nè à. mình để dành mình ngâm dưới nước À, bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi cắm luôn các bạn ơi rồi chắc sáng ờ, giờ mình sẽ ốp máy rồi mình cắm câu ha rồi sáng mình đi quay cho các bạn xem rồi có mình quay cho các bạn nha Rồi chào cả nhà ha. Giờ mình sẽ đi thăm mấy con cao hữu vai nha cả nhà. Tại hôm mình cấm trễ mình lo bắt nhái nữa. Đó nên mình à, để sáng thăm luôn. Đó, đây là cái làm rụng phía sau nhà mình ha. Nhà cá quá trời cá luôn các bạn. Con cá hồng tông lên nè các bạn. Đó. Nó cá hồng tông luôn. Thì mình cấm được này hôm khoảng 6 à, cần các bạn hên này không biết hên thôi không hên có không, không có thôi nha các bạn thì cần đầu tiên ở đây nè mình cắm mấy cần cao cũ các bạn ơi sợ nó gãi quá nè cái cần đầu tiên nè chỉ có các bạn ơi à, có có có nè nè với ảnh nè dướng dướng dướng vô còn muốn các bạn nó vẫn quá đủ ừ, sáng giờ nó đuối rồi cá lóc chà bá luôn cá này sáng ngày là buổi sáng ngon các bạn à. Ồ, con cá lóc tầm nó bự nè có đã nên bỏ vô cái vỏ nên diện máy lên cần cần này bị gãy cần các bạn ơi nè bị gãy đầu luôn à ngày hôm mình soạn lại còn chừng khoảng năm sáu cần các bạn do nó cũ à, à trước có à dính được con ếch này các bạn đó đã chưa trộn quá trời bá luôn các bạn để máy xuống mình đi các bạn đó. hai em các bạn ơi cái đấy câu đây mình chìm gom lại nha Rồi ok cả nhà ơi thì hiện tại mình đã mần xong à, con cá lóc ha Con cá lóc này khoảng 400g nha cả nhà Rồi hôm nay mình sẽ à, chế biến một món ăn đó là canh chua cá lóc Với à, mình sẽ dùng cái của mình đó để mình kho nha các bạn Sẽ có cái ruột này, nó chua ăn đã lắm đó rồi nguyên liệu của mình hôm nay thì à, cá kho thì dễ rồi nguyên liệu nấu canh chua thì hôm nay mình có me mới đi hái me nè đó me, à, me non nha ngon lắm còn đây là bông súng điên điển điên điển thì mới nãy mình đã hái rồi đó dưới đây là rau muống nha đây ngò với rau à, để mình bỏ canh chua cả nhà đó giờ mình bắt đầu mình chế biến món ăn để mình ăn cơm buổi sáng nha cả nhà theo dõi video mình nha rồi ok cả nhà thì nãy giờ mình đã nấu xong nồi canh chua ha đây là nồi canh chua cá lóc ha nửa cái đầu mình đã nấu nè đó còn lại cái mình thì mình à, kho ha đó thì hôm nay mình sẽ ăn chung với mướp nha cả nhà giờ mình sẽ trang nước vô đây cho cái nước hồi mình chấm à, chấm nước mướp nha cả nhà đó đây là nồi canh chua cá lóc của mình ha thì nguyên liệu thì mình đã hái ra ngoài trường đó đây là bằng nguyên điển nha cả nhà đây là bằng súng nguyên cái đầu cá lóc nè đó, còn đây là cái lóc come nha cả nhà mình bỏ tiêu tiêu đó mình thôi khô khô khô vô chút nữa thì ăn sẽ ngon hơn đó. rồi hôm nay à, do bà xã đi làm về trễ các bạn nên mình ăn trước nha đó thì hôm nay mình sẽ ăn cơm với uh, ngày thôi mình cũng à, xin phép dừng video đây ha để mà ăn cơm đó thì món ăn của gia đình mình hôm nay đó các bạn là canh chua rồi cá lóc kho nha rồi ăn với muối ớt nha đó, thì giờ mình chuẩn bị dùng bữa thôi cả nhà hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha bye bye cả nhà